là đang đi khám phá nè thì bây giờ là mình đang ở ở chùa thì ở trong đấy có một đường đi vô nhìn rất là lãng mạn luôn một đường chút đi vô mọi người thì mình bây giờ mình đi vô đây khám phá nha đi đá đi ơi Peter Peter nhìn rất là xinh luôn mua cho cái Peter cái nón màu màu xám hôm nay cả nhà mình mặc đồ màu xám ở đây nhiều mũi lắm mọi người Peter Peter Peter Peter khoái lắm luôn đây là đường đi lên ờ, cái cổng trời á mọi người Daddy ơi Maybe this way Đưa cho cô Mà ờ, let, let, let me see hình như ở đây không được mang giày dép lên mọi người ơi không được mang giày dép lên cầu thang xin đúng rồi phải bỏ dép ở đây đúng rồi lại đúng không bây giờ là mình phải cởi dép ra mọi người ơi cởi dép và bỏ lên đây thì mới đi lên được uh, cổng trời nha mọi người ở đây thì khá là nhiều mũi chắc được và ở chùa này chủ yếu là các sư trồng trúc nhiều nha mọi người là nguyên một vườn trúc luôn không có hoa ít hoa lắm ở đây mình có thấy có một à, có một cây hoa đào nhìn view khung cảnh rất là hữu tình luôn đây là cây hoa đào nha mọi người So you carry Peter. Uh, I can take take my shoe off. Daddy. Daddy. Bây giờ mình sẽ bỏ dép lên kệ. đẹp lắm mọi người ơi mình nghĩ là buổi sáng sẽ đẹp hơn buổi sáng mình sẽ quay lại đây để để ngắm bình minh sau á mọi người còn bây giờ là mình muốn đi khám phá coi ở đây nó có cái gì á rồi coi cảnh làm sao mình là tò mò luôn tại vì ở đây nó nổi tiếng lâu rồi mà bây giờ mình mới có dịp tham quan nó khám phá nó ở đây có mấy cây tùng này đẹp đúng không I want to come back here in to to to watch watch sunrise. So just you, you bring the the to avoid mosquito. Oh, yeah. We have in the room back. Yeah, I've got some in my suitcase as well. If I can have the stuff in the green bag, I put it in my suitcase. And this place for people meditate đúng không? Ở đây là cái cái khuôn viên này này mọi người là để cho khách du lịch có thể thiền với lại các sư. Đẹp quá. À rất là yên tĩnh luôn phong cảnh hữu tình ở đây có mấy cây bonsai nè quá trời là đẹp bây giờ mình à, sẽ quay một vòng mình sẽ quay một vòng cổng trời cho mọi người coi nha cái này là buổi chiều hoàng hôn trời cũng hơi hơi tối rồi lúc này là khoảng à, bốn rưỡi rồi mọi người ở đây có cái lối đi lên này thì sẽ coi được cái cái cái cái quan cảnh nó nó rộng hơn ở đây rất là tĩnh lặng luôn mọi người nên là mình sẽ nói nhỏ nha <laughs> có anh Peter anh vui kìa hello Peter ảnh vui lắm luôn đấy xuống và ờ, chụp hình đẹp quá à. Bây giờ mình sẽ quay một à, vòng từ trên cao nhìn xuống nha mọi người Cộng trời này Nhìn từ trên cao rất là đẹp luôn Bây giờ mình sẽ ngừng video tại đây và mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi vào ngày mai nha Để mình coi có gì hay hay thì mình sẽ quay cho mọi người coi nha Mọi người nhớ theo dõi kênh mình nha Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người coi Cái đường mà từ ở dưới um, ở dưới trung tâm thành phố Bảo Lộc á Để mà lên được chùa á, là đi qua phải leo lên đồi á mọi người Thì à, mình sẽ bắt xe ôm từ ngã tư Tà Ngầu Ơ ngã ba Tà Ngầu thì mình có thể đi xe Phương Trang lên tới trung tâm thành phố Bảo Lộc sau đó uh, xe trung chuyển sẽ đưa mình tới ngã Ba Tà Ngầu và mình sẽ bắt xe ôm lên đây nha thì đường mà để mà lên đây á đường mà để mà lên đây á mọi người đường lên đây nó rất là chiêu luôn nó nhỏ xíu như vậy này mọi người mà bác xe ôm có thể chở mình trên cái, cái con đường nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ này nè đó hai bên là cỏ cái khúc này là khúc đường to mọi người còn có khúc đường nó chỉ là cái cái đường này thôi cái này chắc khoảng 50 à, phân <laughs> mà xe Honda có thể đi lên được đúng không anh mà dốc cao lắm mọi người dốc cao mà kiểu dốc thẳng đứng luôn á nói chung là cũng hơi sợ sợ nhưng mà bác ừ, tài xế này bác xe ôm này là cũng chạy đường này chở khách là cũng mười mấy năm rồi mà xe play nha mọi người xe số nha nói chung là cũng ờ, cũng lên được tới nơi còn đi bộ thì hơi xa mọi người đi bộ hết 4 cây lận bây giờ là bây giờ là bây giờ là cả nhà mình đang đi à, đi dạo vòng vòng nè và quay cho mọi người coi cái đường đó khung cảnh thì cũng yên tĩnh lắm cây cối không à không có xe hơi không có nhà cao tầng Mọi người ơi, đây là một con dốc cao nha mọi người Thì mình cho mọi người thấy một ví dụ Đây Đây hai bên là đá và cỏ nha Và ở giữa là một cái đường đi mà xe máy có thể Chú bác tài xế có thể chạy lên đây được Dốc rất là cao luôn Daddy, can you go in the sign for the bike? rất là dốc luôn nha mọi người